Xin chào tất cả các bạn đã quay lại channel của mình Các bạn thấy không ạ? Đấy, đây là thành quả của mình nhá Thành quả video của mình đấy Đấy Các bạn thấy không ạ? Đấy, rất nhiều rán, mình bắt được rất nhiều nhá Đấy, vậy để bắt được cái số rán này Mình làm như nào? Trước khi ờ, đến với lại video bắt rán thì ờ, mời các bạn thưởng thức ờ, món cocomi với mình nhá đây các bạn quan sát này trước tiên là mình à, sẽ cắt bỏ cái miệng túi ra Đấy, cắt bỏ miệng túi lấy mì tôm ra nhá các bạn nha mình sẽ pha gói mì tôm này tại sao mình để pha gói mì tôm này thì lát nữa sau video rồi các bạn sẽ biết nhá Đấy, mì tôm Kokomi này rất là ngon các bạn mình à, rất là thích ăn cái loại mì tôm này Đấy, đây là gói muối của nó nha mình sẽ cắt gói muối này và cho vào Đấy, để cho gia vị vào các bạn đây là gói à, mỡ gói mỡ của mì tôm gói mỡ này đặc biệt có tác dụng lát nữa tác dụng của nó như nào thì phía sau của video các bạn sẽ biết Đấy. Đấy, đây là món à, mì tôm sáng của mình bây giờ mình sẽ cho nước vào các bạn nhé mình cho nước vào này Đấy, trông đã thấy hấp dẫn rồi các bạn ạ món ngon ngon bổ rẻ Đấy, làm lại nhanh nữa các bạn nhiều tác dụng Đấy, ngoài các tác dụng là mình ăn sáng được ra thì mình còn sử dụng nó để làm cái bẫy rán đó các bạn loại mì tôm này là mì tôm ăn liền các bạn nhé nên là chỉ đổ nước và và đảo lên thôi rất là nhanh các bạn đảo nhẹ lên là đã có thể thưởng thức được món mì tôm sáng rồi đấy các bạn thấy không đấy, như vậy là món mì tôm đã chín là rất là nhanh nào bây giờ mình à, mời cả nhà thưởng thức à, món mì tôm sáng của mình nhá mời tất cả mọi người Đấy, rất ngon các bạn ạ. Ngon tuyệt vời luôn. Sợi mì rất là dai. Đây mình không phải quảng cáo cho hãng mì tôm nữa nhá nhưng mà đây mình nói sự thật luôn sợi mì rất dai rất là ngon các bạn ạ rất tuyệt vời Đấy, rất ngon các bạn ạ rất ngon một gói mì tôm này mình sẽ ăn mấy miếng là đã hết rồi nếu mà ăn một gói này rất là thòm thèm Đấy, ngon tuyệt vời luôn thấy đúng là thơm ngon đến giọt cuối cùng các bạn ạ cố vớt xem còn được miếng nào không đấy mình đã thưởng thức xong bữa sáng nha các bạn nhá thế bây giờ mình sẽ tận dụng cái nước của cái mì tôm này để sử dụng làm à, cái bẫy con rán đấy các bạn quan sát nha cái mì tôm này nó có mỡ đấy như vậy là cái nước mỡ ở trong mì tôm này khi rán rơi vào thì nó sẽ không thể lên được bạn quan sát nha đây là cái tủ lọc nước à, cái máy lọc nước kangaroo này nhà bạn nào có cái máy lọc nước được không ạ máy lọc nước rất kín này nhưng mà mình cũng không hiểu vì sao mà dán chui vào trong là rất là nhiều đây các bạn xem đấy dán rất là nhiều các bạn ạ và rất là bẩn rất là ô nhiễm nếu mà mình không diệt trừ được bọn dán ở trong này thì cái à, bình lọc nước của mình này rất là bẩn các bạn các bạn quan sát này rất là nhiều dán đây các bạn nhìn trên này đấy dán nhá đây nhìn rõ chưa dán nhá đấy, rất nhiều là dưới này đấy nhìn sát vào đấy thấy dán chưa đấy còn dán nhá đấy, ở trong còn rất là nhiều nữa các bạn nó nấp ở trong này ẩn nấp trong đấy chỉ cần động lên một cái là nó chạy rào rào này rất nhiều dán rồi các bạn quan sát này đấy đây là phân rán nó ỉa rất là nhiều ui dồi bẩn không chịu được luôn đấy cả cánh rán rơi ở ngoài này phân rán rất là nhiều các bạn thấy không ạ đấy thế bây giờ mình sẽ thực hiện nha để tiêu diệt cái bọn rán ở bên trong này này các bạn quan sát này bây giờ nha mình sẽ lấy một cái bát nhỏ mình san cái nước mì tôm này ra nhé các bạn nhá đấy vì là cái bát to này nó không để vừa cái tủ các bạn ạ bây giờ mình sẽ đặt cái bẫy rán này vào trong cái tủ này đấy rất khó để đấy, các bạn phải cố gắng các bạn lách nhá lách vào trong này đấy đưa cái nước của mì tôm này vào sâu bên trong đấy, đặt cái mùi vị của nó rất là hấp dẫn các bạn rán thì nó rất là thích cái ờ, mì tôm đấy rán rất là thích luôn mình chỉ cần đặt vào trong này thôi lát nữa ra mình sẽ có kết quả ngay đặt tầm khoảng độ một tiếng sau thì các bạn ra là khả năng là phải đến 2 phần 3 lũ rán ở trong này sẽ tấn công hết vào trong cái bát này rồi đấy nha mình đã đặt xong cái bát mì tôm ở đấy nha đây còn nửa bát nữa các bạn đấy đây cái bát này mình sẽ đặt vào bên trong góc này đấy có thể đặt bất cứ một vị trí nào miễn sao là cái cái vị trí đấy có dán là được các bạn đấy nha mình sẽ chọn cái vị trí dưới này mình đặt này dán ở đây rất là nhiều đấy rất nhiều luôn à, nha mình sẽ nhấc cái ghế này lên này đấy xong rồi đặt cái ghế này và cho cái bát nước mì tôm này lên cái mặt ghế đấy các bạn thấy không ạ bây giờ mình chỉ cần là đóng tủ lại này và vào trong nhà chờ đợi kết quả đấy các bạn ạ cần một tiếng sau các bạn quay lại là đã có kết quả rồi nếu mà thực hiện cái bẫy rán đấy nha sau một tiếng nha mình quay lại này các bạn quan sát này đây mình sẽ quay lại mình mở cái tủ này ra này đấy bạn quan sát nha đấy, phía bên ngoài cũng còn rất là nhiều rán Thế nhưng mình xem thành quả của mình đạt được như nào nha các bạn nha, Wow các bạn thấy không thật là đáng sợ phải không ạ Ui ôi. đấy chỉ có một tiếng thôi rất là nhiều rán luôn đấy rán nó khi nó vào trong cái bát này thì nó bị mỡ này đấy các bạn thấy ông mỡ nó bám này đấy tay cả trứng nữa ui rồi này đấy thấy chưa nó vào trong nó mỡ nó không ra được các bạn thấy hiệu quả không ạ quá hiệu quả luôn mình không ngờ là kết quả lại đạt được như thế đây nữa này ôi rồi rất là nhiều rán các bạn này đấy đấy rán này nó lên cái thành bát này nó không thể nào mà nó nó đi ra ngoài được các bạn nó bị dính hết Đấy, các bạn thấy hiệu quả không ạ và nếu các bạn mà thấy video của mình hay mà hiệu quả mà có lợi cho cuộc sống thì các bạn đừng à, quên gì à, tiếc gì một like và một subscribe các bạn tặng cho mình nhé Đấy, các bạn thấy không và hẹn gặp lại à, tất cả các bạn trong các video tiếp theo và xin chào tất cả các bạn